vị và các bạn, sau những ngày nắng kéo dài thì từ hôm nay, thời tiết Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn bởi khối không khí lạnh suy yếu, trường gió phân kỳ Tây Bắc khô sẽ được thay thế bằng đới gió Đông Nam ẩm, khiến cho mây nhiều hơn nên nhiệt độ cũng tăng lên. Từ sau 9 giờ sáng trời vẫn có nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ đồng loạt lên trên 20 độ và dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc nhiệt độ cao từ 25 đến 27 độ. Sau đó từ đêm nay, khối không khí khô đang chi phối thời tiết miền Bắc nước ta sẽ được thay thế bằng khối không khí ẩm. Do ảnh hưởng của khối không khí ẩm này, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa phùn và sương mù, độ ẩm không khí tăng cao, trời nồm ẩm. Dự báo tình trạng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 2 trước khi một đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh tràn xuống khiến cho trời chuyển rét đậm trở lại. Với miền Trung sang ngày hôm nay trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên mức 23 cho đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là từ 25 cho đến 28 độ. Còn từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận tăng lên mức 28 cho đến 31 độ. Sau đó cũng từ đêm nay, do chịu tác động của nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Dự báo từ ngày mai mùng 2 tháng 2, mưa rông có thể lan rộng ra cả các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ, khiến cho khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Còn các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng đón mưa xuân với hình thái thời tiết nhiều mây, có sương mù và mưa phùn. Trời cũng chỉ còn rét vào đêm và sáng, không khí lạnh yếu đi vì thế trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng sớm, cường độ nắng gia tăng nên nhiệt độ ở Tây Nguyên tăng lên mức 25 cho đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 31 cho đến 33 độ. Về đêm và sáng nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần, thấp nhất trong đêm nay ở Tây Nguyên là 16 đến 20 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức 22 cho đến 25 độ. Dự báo cũng từ ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên có thể đón mưa rông trái mùa, thời điểm mưa tập trung vào chiều tối.